mời hà trai mời em trai mời em trai rồi mời nhà gái rồi bây giờ em trai giới thiệu đi trước hết em xin ờ, gửi lời chào đến ờ, chương trình bạn muốn hẹn hò và anh Quỳnh Linh và chị ờ, Ngọc Lan ạ <laughs> dạ vâng thì tên là Nguyễn Hữu Cường em sinh năm 1987 ở Hà Nội tại em đang ờ, đào tạo để trở thành võ sĩ MMA ờ, võ tổng hợp à rồi cường sinh năm 87 đó võ sư đó Vâng, em có học 6 môn võ rồi ừ. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó dạ, Nè. Không, em ờ, học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em Mình cảnh báo rồi mà, vâng. đâu có đánh ai đâu Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè Giới thiệu đi em Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả Em chào bạn nam bên kia Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng Văn phòng mà làm công việc gì, gì cụ thể là là làm gì ạ? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ à. à. kiểm toán là con số đến nhức đầu lắm đó Rồi Dạ Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là Em là một tiếp phụ nữ của gia đình Em có thể nấu ăn ngon Có thể nấu ăn ngon <laughs> dạ hên xui đó không em nấu ăn ngon em nấu ăn được anh rồi còn khuyết điểm của mình là gì dạ khuyết điểm của em là em hay giận ủa hay giận là sao nó có thể cụ thể hơn được không ừ, cái gì không vừa ý em là em giận <laughs> giận giận giận cái gì cũng giận gái mà chị <laughs> bên mình hãy nói cho nhà gái biết rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì vâng thưa anh à, điểm mạnh của em là em à, biết võ thuật Em ờ, học 6 ờ, môn 6 môn, có gì cái có nghe nào à, Em học taekwondo, xong chuyển sang thiếu lâm ừ. à, Xong chuyển sang vịnh xuân, ừ. sang tán thủ Rồi à, Thất sơn thần quyền Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp à, MMA Dữ gì đó hả? À, và vâng, em học cả boxing và môi thái nữa Coi như cả đời học võ đó chút mở rào ra em làm một vài thế coi chơi cái nha không Đó, dạ vâng, bây giờ okay, làm liền nhà nữ không bây giờ làm để hồi ra mắt à. cô gái kia à, nó ta thấy luôn hiểu không chào em thôi vậy thôi đi về Chứ dạ. tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn á không ok tâm. em có tật xấu gì không cường dạ tật xấu của em là mải chơi mải chơi <laughs> à chơi gì mà mãi chơi vậy em mà chơi uh, game võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè em thích uh... chơi game game gì à, game đánh nhau à, game đánh nhau kêu võ lâm truyền kỳ không chịu học võ đánh ngoài không được đánh trong game vâng đúng ạ đúng không nó hai cái đều giống nhau à vâng. có mấy mối tình rồi mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn à, Đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối Chắc khoảng 5-7 mối Trời ơi, <laughs> cái, cái, gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát em không nói hay sao em à, yêu Không, nói? em ờ, thể hiện ờ, em tỏ tình hết nhưng mà người ta chịu. không chịu cả. Vâng. Trời xui vậy trời <laughs> vâng. Thì người ta bảo là có người yêu rồi Thì em ờ, không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời xui quá rồi ngoài năm sáu cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không chính thức em có hai mối tình mỗi mối tình được có một hai tháng <laughs> trời ơi chính thức mà tới một hai tháng lần đó chỉ mới quen biết vậy thôi hả có nói là yêu thương gì chưa dạ không nói mà tiến đến luôn ấy có có có có có hả có. Vâng. đến a a đến z rồi có a a đến z rồi <laughs> trời ơi một hai tháng thấy chưa mới một hai tháng từ a đến z luôn á đừng có giỡn tôi tự nhiên cái tim nó đập thấy chưa mà mối coi gì với ta có tài lắm chơi đoàn tấn công không đúng không đâu toàn người ta tấn công em thì được em tấn công thì toàn là thua <laughs> sao chia tay chung là cũng không hợp chị ạ bạn gái ờ, đầu tiên thì thì bạn ấy ờ, cũng ờ, kiểm soát em nhiều quá nha vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy thì mình cũng chia tay luôn chia tay luôn <laughs> ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn quen có một hai tháng mà đòi chia tay mấy lần phải đến gần chục lần đấy trời, trời đất ơi trời chào anh chào em gái xinh xắn đó xinh rất là xinh mình à, có mấy mối tình rồi à? dạ em ờ, có một mối tình ạ lâu không dạ cách đây hai năm nhưng mà vì công việc uh, em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư yêu nhau mấy năm á yêu nhau cũng có một năm thôi giờ còn bận không dạ giờ đỡ rồi <laughs> giờ đỡ bận rồi em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào dạ người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải ờ, nam tính bên đây nam chắc rồi đó chắc nam rồi đó à, từ a tới dạ. luôn mà sống phải có trách nhiệm trách nhiệm dạ ừ, phải bản lĩnh ừ. phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần yên tâm không nào dám quýnh em đâu <laughs> sáu môn này Đó, không ai dám đụng tới em tám môn này bữa em mới học thêm ba môn bữa em mới học thêm ba môn thấy chưa thấy chưa đừng có lo đừng ai đụng tới em hết hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè <laughs> vậy em không thích đàn ông cái gì không thích ờ, đàn ông ờ, nóng tính cái này thì không, không chắc này, bên này kia. có nóng nhưng mà ừ. nhào ừ. nóng xong nhào chơi game quýnh trong game thôi không quýnh ngoài đời vâng vâng đúng rồi đúng không vâng vâng đúng rồi thấy chưa <laughs> biết mà còn gì nữa không không thích gì nữa dạ không thích ờ, đàn ông nói nhiều Mày... em ít nói cả hai em không nói câu nhiều là đây thanh minh hết rồi đó được chưa dạ ok còn em dạ em, em sao ờ, em ờ, thích uh, mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia thích uh, mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia trời ơi trời ơi được biết người ta có đây sao chưa mà đòi giống nhưng mà tôi thích tôi nghe tôi cũng thấy được á nếu mà tôi nghe bây giờ tôi thích người như vậy luôn á thích người cao hay thấp À, cao thấp thì em cũng không quan trọng vâng. mập hay ốm không không ốm quá được bên kia mấp mép mẫm mỉm đúng không thương. được vâng, vâng, đúng đúng mẫu bên đây có da thịt lắm bên đó ừ, không bằng bên đây đâu bên đó ừ, không bằng bên đây đâu <laughs> Thôi dẹp đi nha bây giờ ngoài cái tài tính võ em còn ca hát nhảy múa gì được à, không? À, em có hát được ờ, làm trưởng. ạ rồi hát cho bên kia vâng. nghe nè vâng em xin phép gửi đến uh, các vị uh, quý khán giả và anh quý linh và mình hát thôi mình à, dò quá và... một hồi nó rách cái quần đó <laughs> nãy giờ tôi thấy dò dữ à, lắm vâng, em xin à, biểu diễn bài hát uh, anh luôn chờ mong của uh, lam trường trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn anh lang thang trên phố quen ngày xưa sao em anh mới biết bao ngày qua ngày tháng trôi đi lòng vẫn thiết tha hoài mong wow, wow. Wow, wow. Wow, anh làm trường phải có cái đó hồi hôn xưa phá gió đêm quanh hiu miên man bao nỗi nhớ đêm dài thêm em yêu ơi có biết anh chờ em từ phút giây mong chờ mình có em biết anh vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ấy thương bao mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ấy anh luôn mong chờ biết em vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ấy yêu mãi mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ơi anh <coughs> anh ơi được rồi em hát thôi này là coi như em ruột lam cường á hát rất giống lam cường vợ mọi người gọi em lam cường rồi vâng, vậy à, để rồi, nói vui rồi. rồi vâng. một người đàn ông rất là thú vị nha em gái dạ. rồi bây giờ nè người thân của em à, đi là nay là ai dạ đấy à, người thân em là em trai dạ, họ em là tuấn anh à em dạ. họ đó xin chào quý vị khán giả chào anh Quỳnh linh chị ngọc lan em tên là tuấn anh em là em họ của anh cường thì em à, thấy bạn nữ bên này rất là ok <laughs> bạn rất là dễ thương bạn rất là hiền dịu và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ dạ em xin hết ạ đi với ai dạ em đi với chị dâu của em ạ dạ em chào anh Nguyễn Linh em chào chị Ngọc Lan và dạ, chào các anh chị ờ, khán giả trong trường quay cá nhân em thấy thì ừ, bạn Nam bên này rất là vui tính cũng ờ, chất phát hiền lành em ờ, hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em anh em anh thì là một ừ, em chồng rất là ngoan hiền giỏi nữa lại độc lập nữa nấu ăn cũng ngon ừ. làm việc trong công việc thì cũng rất tốt thì ờ, do chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ừ, ai ưng ý thì hôm nay ờ, lên đây thì em cũng mong là em anh sẽ kiếm được um, bạn trai để đi về anh thấy anh này được không dạ em thấy um, anh này hiền nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em anh quyết định à nhưng mà được đúng không dạ được vui không dạ vui bây giờ nè mình mở rào bạn dạ thể vâng. hiện Dạ không em tặng hoa chưa Chưa Mình đi đường quyền liền Đường quyền trước à, Không không sợ bạn sợ Không có sợ bạn ngồi coi em À Mình vô cái làm một loạt liền Tất cả những thế nào đó Em thích Lý Long Đúng rồi Lý Long Em muốn làm gì làm Tạo dấu ấn đầu tiên à, đó dạ vâng, dạ Rồi vâng. sau đó tặng hoa sau Chuẩn bị sẵn sàng ừ. Mở rào Lùi quân Nào quên lưng này Về đây anh gấp gấp gấp gấp quá Chừng nào quay lại là chơi liền nha Hey! Hey! Tưởng đâu quay qua đá luôn đúng đúng đúng Em ơi, ôi, anh ơi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 không hả ừ không thì được à, thôi ờ, đi chương trình đây này dạ em cảm ơn anh. em không anh cảm nhận coi ấn tượng không dạ dạ ấn ấn tượng không ấn tượng không dạ có trời ơi người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi luôn tìm người này không khó đâu Ý, không không phải dễ rồi được rồi rồi đi à, em hay lắm anh thích em rồi đó không vâng cảm ơn thích em rồi đó đó người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó hình như hồi hộp dữ lắm phải không vâng em nhưng ờ, mà mệt không mệt không hỏi thiệt có mệt không không không ờ, em bình thường không vậy là khỏe lắm á không mình trải không gian cho hai bạn à, chào em à, anh cường à, rất vui hôm nay được gặp em và yeah. Dạ. qua chương trình bạn muốn hẹn hò thì mình có duyên gặp nhau thì thì nói để đừng có già trà cái quần nữa thì <laughs> em không biết nói gì bối rối à, vậy à, em tên là gì nhỉ anh dạ Em tên là Oanh À em tên Oanh à? à thế à, em à, nhà em ở ở đâu? Dạ um, quê em là ở Khánh Hòa còn em đang sống ở thành quận 7 à, anh anh anh cũng ở quận 7 ở, ờ, Dạ mình cũng gần nhau nhỉ dạ. khi nào có dịp thì mời em à, đi cà phê <laughs> thì dịp này chứ dịp nào à, à, à. Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À thế à? Dạ. Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích uh, nấu ăn mỗi nấu ăn thôi à? nói em cũng ít ít sở thích nhỉ đúng không từ từ tìm hiểu sau anh à, thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như, như thế nào quan điểm của em thì um, phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau à, quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh anh thì anh hay thích xem phim trưởng ấy, trưởng ấy thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. đấy <laughs> à, là vậy đó hả là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả đúng đúng rồi chị ạ à. một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau em ờ, có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không dạ thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn rớt tim rụng tim bây giờ nè em bước tới nắm tay cô ấy em nói những cái à. cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ em ấy là người thế nào em nói cho cô ấy biết sao anh nắm tay không, không phải bắt tay nắm hai tay hai tay vậy nè đó gì đó, đó ừ đó như vậy đó rồi nắm thì uh, anh uh, cảm thấy là em rất xinh uh, và cũng uh, hiền lành có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không mình để thời gian ờ, trả lời ừ. rồi sao trả về ghế ngồi đi được rồi đó hãy cho nhau cơ hội nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép có thể là mảnh ghép của mình còn nếu không chúng ta không cần bấm để nút bấm đó cho người khác hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm một hai 3 hết thời gian Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó à, Oanh Dạ Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở ờ, cái này là gia đình em đăng ký cho em á Ủa vậy hả? Dạ Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ à, Bây giờ nè mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó Cường nói vài câu đi Dạ vâng, ờ, cháu ờ, chào à, các bác bố mẹ của em anh, à, Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em anh Và à, nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em anh Đến hết hết cuộc đời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 cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA dễ dàng tháo rời cối dao để vệ sinh hãy nắm tay nhau trò nhiều. chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau